bếp có hiệu là game nay model có bếp là KRE 31 N CBN là mã số của bếp là 040655 đây là nội thất bên trong của bếp thì trước tiên ờ, giới thiệu đến ờ, các bạn bếp này thì xin shop sẽ xin giới thiệu các bạn thêm một dòng bếp số một số dòng bếp ga nữa Cây bếp mã số 1 hiệu Paloma. Bếp này có giá 2 triệu 2. Mã số của bếp là 901004. Bếp này à, nắp mặt, mặt men chống xước. Giá 2 triệu 2 mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Giá cũng 2 triệu 2 luôn. Bếp này cũng hiệu Paloma đã được gắn à, công tắc gan chia xào thoải mái giá 2 triệu 2 tiếp theo mã số 3 giá cũng 2 triệu 2 luôn bếp có hiệu là Paloma mã số của bếp là 902 020 tiếp theo mã số 4 bếp hiệu Ginnai giá 2 triệu tiếp theo mã số 5 bếp hiệu Hyundai giá 2 triệu 6 mã số của bếp là 073 997 giá 2 triệu 6 tiếp theo mã số 6 giá 2 triệu 2 bếp hiệu Paloma giá 2 triệu 2 tiếp theo mã số 7 giá 2 triệu 3 bếp hiệu Paloma mã số của bếp là 600789 thì các bạn nào muốn mua dòng sản phẩm bếp nào á mã số nào thì chụp lại cái màn hình gửi về cho bên shop shop sẽ gửi hình chi tiết và tư vấn cho các bạn xem tiếp theo mã số 8 mã số 8 là đang cập nhật giá còn mã số bếp là 900 909 tiếp theo mã số 9 giá 1 triệu 9 tiếp hiệu Hyundai giá một triệu chín tiếp theo mã số 10 giá 2 triệu mã số 10 giá 2 triệu mã số 11 bếp hiệu Vinay giá 2 triệu tư mã của bếp là 004935 thêm một dòng một số dòng bếp kính bếp kính à, phun chức năng phun kiện dây nắp đây mã số 14 giá 8 triệu mã số có bếp là 002300 tiếp theo mã số 16 giá 9 triệu đây là dòng bếp ga âm mã số 18 giá 8 triệu mã số bếp là 360 136 mã số 19 giá 8 triệu tiếp theo đó giới thiệu với các bạn à, một cây bếp từ âm Đây, kém từ âm cây này là giá chưa là bếp chưa vệ sinh ha. cây mã số 21 giá 2 triệu 7 thì bếp này vệ sinh xong là 3 triệu 3 nguyên cây này chưa vệ sinh hết mã số 22 giá 2 triệu 9 vệ sinh xong là thêm 500 à, ngàn một con nữa nha các bạn mã số 23 giá 3 triệu mã số 24 giá 3 triệu luôn thì các bạn nào muốn ờ, mua biết mã nào thì chụp hình lại gửi về cho bên shop shop sẽ gửi hình chi tiết và tư vấn cho các bạn giờ sẽ quay về cái video chính để giới thiệu ờ, con bếp những chức năng cho các bạn xem đây là ngoại thất bên ngoài của bếp thì những ờ, những cái khoảng trống của cái bếp thì được ờ, bên shop bao lưới lại để ờ, à. tránh trường hợp chuột vào bên trong cắn đứt dây điện Giờ chức năng đầu tiên là thử khóa ga khi gió thổi tắt lửa sẽ mở ba bếp lên sẽ được lửa xanh đẹp rồi sẽ bớt lửa nhỏ lại để thực hiện là phá ra cái gió thổi tắt lửa thì từ 5 đến 7 giây bếp sẽ kèm theo một tiếng bếp có một số bếp thì nó đóng cái gà le tùy theo một số thiết kế của bếp cái bếp này đã đóng gà le nè công tắc vẫn còn mở ba bếp điều khóa ra công tắc vẫn còn mở bếp thì có lò nướng tiện lợi dễ dàng khi vệ sinh mở lên là sử dụng ngay không mất thời gian các bạn ờ, chết có một sức để đốt lửa than nữa nướng được mọi loại thứ có mâm vậy bằng nướng bằng dây nóc các bạn mỗi lần nướng các bạn chế ít nước vô đây để cho mình nướng cái làm mềm thực phẩm thứ hai nữa mình vệ sinh nó cũng dễ dàng nữa ga nội địa Nhật so sánh với bếp ga Việt Nam. Bếp có xuất xứ từ Nhật Bản, bền, tiết kiệm, an toàn, tiết kiệm ga. Thực tế gia đình 4 người ngày nấu ăn 2 buổi thì một bình ga giá 320 sử dụng được 2 tháng rưỡi gửi hơn 150.000 tiền ga. Sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga sẽ bằng tiền các bạn mua bếp như ban đầu. kiếp thì có cảm biến an toàn khóa ga tự động tránh gọi gỉ cảm biến khóa ga mới cần ngồi giờ tôi sẽ thử chức năng khóa ga tắt lửa thì gió thổi hay à, nước cạn nồi tôi sẽ dùng à, hai tấm sắt dài này để mô phỏng cho hai cái đáy nồi để thực hiện là phá ra khi à, nước cạn nồi vì nhiệt độ nó phá ra khi nước cạn nồi nó đạt từ đạt tới hai trăm rưỡi đến ba trăm nó phá ra thử cái nồi đáy dài đáy dày á các bạn thử nồi nồi đáy đáy dày thì đáy mỏng thì lửa nó hỏng ra nó không giữ đúng nhiệt độ nó thì các bạn có thử cái buổi nó không bao giờ hóa ra được bếp này thì có nắp à, chia lửa bằng chỉ nắp đó, không bị gò gỉ xài suốt à, ờ, đời bếp chức năng của nắp che lửa này giúp ngọn lửa tỏ ra đều đây là cái nắp theo bếp chè đã bị gãy chân đó. những ở nơi khác bán mà thiếu cái nắp che đầu chia lửa này á thì à, ngọn lửa chụm lại không đốt đóng đầu chưa lửa thì bếp sẽ thường xuyên khóa ra và hoạt động không đúng chức năng của bếp bây giờ nhiệt độ bên tay phải của tôi là dao động từ 220 à, đến 230 tay trái thì từ hai trăm rưỡi đến hai trăm sáu thì bếp à, đánh lửa điện tử IC bằng hai cục pin đại nhà sản xuất Nhật Bản đặt lên an toàn hàng đầu nên mà khi các bạn mở à, công tắc một bếp để sử dụng thì cả hai bếp nấu và nướng đều đánh lửa theo có rò rỉ nên bếp ga Nhật hai pin hơn bếp ga Việt Nam con thỏ, con ó dùng chỉ được 15 ngày. Panasonic hay Toshiba giá ngoài thị trường thì bán một cặp từ 20 đến 25 ngàn. Những pin này kém chất lượng nên các bạn nên tránh ra. Đây biết bên tay phải, tay phải của tôi là nó 260 rồi, 270 rồi. Bên tay trái cũng vậy luôn. Nó dao đảm được. còn để khắc phục về pin thì shop có bán và tặng kèm theo ờ, pin sạc sử dụng được 3 bốn tháng mỗi lần sạc. Độ bền của pin là từ 2 đến 3 năm, giúp quý khách không có tốn chi phí để mua pin nữa. Thì một bộ pin nó gồm một cục pin với ờ, một cái lò xo với một đoạn dây dài 3 mét. Trước khi giao pin thì ờ, bên shop có đánh dấu cộng trừ dấu trừ thì các bạn đưa vào trong còn dấu cộng các bạn đưa ra ngoài như trong một bên cũng cũng có ghi sẵn dấu cộng dấu trừ này đó bên bếp bên à, tay phải tôi đã khóa ra bên tay trái tay trái là hai trăm bảy 278 rồi bên đọc không bên không biết này tôi có làm cái đầu chờ sạc thì các bạn mỗi làm sạc á thì 18 tiếng các bạn vừa xài vừa sạc chẳng được luôn ờ biết bên tay phải tôi nó thoát ra cái trái nó thoát ra công tắc vẫn còn mở cái pin này có làm cái ngay ghim cái sổ cái lỗ sẵn nè bạn chỉ à, móc cái lò xo cho thôi các bạn muốn biết bên đầy bên yếu thì à, nghe theo cái nhịp đánh lửa của pin nhịp đánh lửa của à, pin mà đánh liên tục vậy là bên đầy còn đánh nhẹ yếu là bên yếu các bạn không có thời gian mà canh đồng hồ các bạn có thể canh vô cái đồng cái cục sạc này lúc mà pin hết thì mình sạc nó màu đỏ lúc mà pin đầy thì nó chuyển màu xanh bếp này thì không có chức năng hẹn giờ nấu giờ nướng nên ờ, shop có bán cái cục hẹn giờ nấu giờ nướng từ 1 đến 60 phút cái cục hẹn giờ nấu giờ nướng này giá 80k ờ, tiện lợi khi nấu nướng các bạn không phải canh chừng bếp nữa giúp các bạn có thời gian mình ờ, chăm công việc khác trong gia đình không lo nấu quên tức là tiết kiệm ra tiết kiệm tiền đảm bảo an toàn cháy nổ 80 ngàn một cái cái dòng bếp ga Nhật thì nó xài phù hợp với cái cái quanh ga hiệu 50 lít 345m thì cái quanh ga này bên ờ, shop bán giá 130k có một ở số nơi họ quảng cáo là bán giá từ 170 đến 160 nhưng họ nói là sản xuất bên Nhật nhưng thật sự nó chỉ mang công nghệ Nhật thôi còn sản xuất tại khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh quanh ga này là an toàn tiết kiệm ga lửa xanh 130 ngàn một cái bên shop bán thì đặc biệt dòng bếp ờ, ga của bên shop rẻ hơn khuyến mãi đó, thì có phân phối công tắc chế độ gan chiên thoải mái không lo bếp bị tắt lửa bếp ở những nơi khác bán thì không có chức năng gan chiên này những cái bếp này cũng đã được gắn công tắc gan chiên shop rẻ hơn khuyến mãi bảo hành một năm cho sản phẩm bếp ga một đổi một trong 10, 10 ngày đầu sử dụng nếu biết có lỗi thì liên hệ qua Zalo Facebook của anh Nam 0909 306 109 Gã khuyến mãi có phân phối bếp ga nội địa Nhật trên khắp cả nước các cửa hàng bếp ga tại các tỉnh muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ Zalo Facebook của anh Nam 0909 306 109 để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý các bạn mà xem trên YouTube hay trên TV á, có thể đọc vào từ remote để tìm kiếm từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem thêm nhiều video cửa bếp nội địa của chúng tôi các bạn nhớ đăng ký vào nút subscribe bên dưới của video đó, để đón xem những video thử bếp của chúng tôi tiếp theo vào ngày mai và đừng chia sẻ cho các bạn bè mình cùng xem buổi live ờ, bếp gọi cho khách của bên shop gà hương mãi đến đây là kết thúc xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn lại các bạn buổi ờ, và tiếp tiếp theo chào các bạn